các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình và đã rất là lâu rồi mình không ra được video nên là mong các bạn thông cảm nha và ở trong video lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái ờ, app kiếm tiền mới nha cái app này thì các bạn có thể làm ở trên Messenger luôn nha các bạn được cái link link Messenger mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là phần ghi và bình luận các bạn click vào link để ừ, vào kiếm tiền nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền từ cái cái link messenger này nha và cái link cái link mình để phần bên bên dưới phần mô tả khi các bạn click vào nó sẽ có một cái giao diện như này nha các bạn click vào link này nó sẽ hiển thị ra một cái giao diện như này sau đó các bạn sẽ ấn vào nút cái nút bắt đầu này nha các bạn thấy là ở cái cái link này các bạn kiếm tiền từ cái link này là chúng ta có thể đăng bài lên Facebook này thứ nhất ở đây là tuyển khi mà chúng ta làm làm kiếm tiền từ cái cái link này các bạn sẽ đăng bài viết tuyển cộng sẽ là với nội dung như sau là tuyển cộng viện cộng tác viên đăng bài không bỏ vốn này không ôm hàng này không chốt đơn không áp đặt doanh số chuyển việc đăng bài giới thiệu trả tiền qua các qua các hình thức như là ATM này chuyển khoản ngân hàng thẻ cào điện thoại bưu điện và ví điện tử Momo như các bạn thấy ở trên đây là một bạn đã đang ở trong nhóm hội mua bán và tuyển dụng đúng không ạ? Đây, nội dung của bạn là em muốn tuyển người trả lời tin nhắn của trang bán hàng ủng hộ em nha. Tuyển đủ em sẽ ngưng nhé, không cộng, không vốn hoàn toàn free nha. Thanh toán lương theo ngày. Đấy, các bạn có thể làm đăng một cái bài viết giống như bạn này nha. Vậy vậy à, để làm sao để mà chúng ta nhận được nhận được tiền từ cái link này đó chính là gì sau khi chúng ta chia sẻ link cho bạn bè và mỗi người mỗi một người bấm vào link thì các bạn sẽ nhận được ngay là 5.000 đúng không và khi tích lũy tích lũy đủ là 300.000 các bạn sẽ nhận được tiền ngay khi đủ 300 nghìn ấy thì à, hệ thống sẽ tự động để xin thông tin của các bạn để à, để để để chuyển tiền cho các bạn nha sau khi bấm vào bắt đầu thì nó sẽ có vào đây là các bạn sẽ ấn vào tham gia cộng tác viên này như các bạn thấy ở trên đây được không ạ khi có người bấm vào link chú bắt đầu hoặc Get Start thì page sẽ tự động gửi thông báo cộng tiền cho các bạn như là hình bên dưới. Đây. Và ở đây là không áp đặt chỉ tiêu. Đúng không ạ? Khi mà đủ 300.000 thì uh, shop nó sẽ trả tiền cho các bạn. Các bạn có thể chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội ví dụ như là Facebook này Zalo này Messenger gửi ờ, nói chung là qua các mạng xã hội nha Vậy làm thế nào để lấy được link? Các bạn chỉ cần vào phần nhận link này. Và cái, đây chính là cái link đúng không Đây chính là cái link giới thiệu của các bạn. Khi các bạn mà chia sẻ cái link này cho bạn bè, mỗi người thì bấm vào link của các bạn các bạn sẽ nhận được là 5.000 đúng không? và lưu ý đây là hệ thống hoàn toàn tự động nên các bạn thực hiện theo hướng dẫn ở trên để nhận tiền nha và các bạn nếu mà cảm thấy tin tưởng thì tham gia không ép buộc phải tham gia nên đừng hỏi có nhận tiền thật không khi mà bạn giới thiệu mà chưa nhận được tiền hoa hồng ấy thì có nghĩa là chưa có ai bấm vào link đúng không các bạn nhớ là khi mà chia sẻ cho bạn bè, bạn bè nhấn vào nút bắt đầu hoặc là get start thì chúng ta mới nhận được hoa hồng nha. Rồi ok. Và bạn nào muốn nhận thẻ cào 10k thì hãy comment ngay bên dưới số điện thoại và nhà mạng để mình trao trao giải cho các bạn ở video lần sau nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay Hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.